Xin chào quý vị các bạn Chúng ta thấy rằng là Tết đến xuân về à, Chỉ còn một vài ngày nữa là chúng ta đến Tết Nguyên đán Vậy chu kỳ thị trường từ giờ đến Tết sẽ như thế nào? Những yếu tố nào có thể tác động tích cực trên thị trường? Những yếu tố nào có thể chúng ta thấy là chưa có? Và trong video này tôi muốn uh, chia sẻ chúng ta uh, xem là thị trường từ giờ đến Tết có những cái cơ hội nào để giúp chúng ta có một cái Tết tuyệt vời không ạ trong đầu tư thì chúng ta đều hiểu đơn giản là dòng tiền là một trong những yếu tố quan trọng nhất vậy nếu không có dòng tiền thì chúng ta không thể đầu tư được và việc mà chúng ta đầu tư trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu chúng ta không nắm rõ được dòng tiền vậy làm sao để chúng ta biết có dòng tiền tham gia hoặc làm sao để chúng ta biết dòng tiền không tham gia vào thị trường đây là một điều mà nhà đầu tư chứng khoán cá nhân chúng ta cần phải biết được <clears throat> có một cái điều mà cái video hôm qua Dũng có chia sẻ đó là năm 2023 chúng ta đầu tư gì không biết uh, quan điểm các bạn như thế nào nhưng với quan điểm của Dũng là đầu tư công là một trong những cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải lưu ý cần phải quan tâm có rất nhiều khía cạnh mà chúng ta biết rằng là khả năng đầu tư công là một trong những ngành mà có thể được hưởng lợi cao nhất bởi vì chúng biết thứ nhất là gì ạ kinh tế thế giới đặc biệt là có thể châu Âu sẽ bị khủng hoảng tiếp tục chúng ta gọi là suy thoái Mỹ có thể gọi là suy thoái nhẹ tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta phải sao ạ à, với áp lực về tỷ giá thì với Dũng nó không còn nhiều nữa đây là cái góc nhìn mà các bạn cần phải biết bao nhiêu bạn đây là cái góc nhìn về tỷ giá hôm trước thì có một bạn có chia sẻ và nói rằng là gì ạ bây giờ năm 2023 đúng không rõ ràng là Mỹ tiếp tục tăng lãi suất lên đến năm phần trăm mà bây giờ làm sao mà cái tỷ giá này nó giảm được nhưng thực tế đang diễn ra thực tế là những cái lần này mỗi một lần chúng ta thấy là cái tỷ giá này đã đạt đỉnh và hiện tại bước vào một chu kỳ giảm và chúng ta biết rằng là với những cái quá trình giảm rất là mạnh như này thì xu hướng giảm vẫn tiếp diễn và khi mà xu hướng này giảm tiếp diễn thì áp lực tỷ giá với đồng Việt Nam năm 2023 gần như không có bao nhiêu bạn biết cái điều này trong việc mà chỉ cần phân tích cái biểu đồ chỉ số DI là chúng ta có thể biết ngay ạ à. nếu bạn nào biết thì comment số 1 ạ à. <clears throat> có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng là việc mà phân tích kinh tế vĩ mô cần phải phân tích một cái gì đó rất là phức tạp nhưng rõ ràng chỉ cần gì à, một cái biểu đồ là chúng ta có thể biết rằng là xu hướng của tỷ giá năm 2023 sẽ diễn ra như thế nào vậy rõ ràng là gì ạ việc mà tỷ giá giảm tính việc mà ngân hàng nhà nước có thể mua ngoại tệ có thể mua ngoại tệ đúng không mua ngoại tệ cái điều thứ hai này, ngân hàng nhà nước có thể gì ạ khi mà mua ngoại tệ có thể bơm tiền ra nhưng cái điều quan trọng nhất là gì ạ khi mà tỷ giá giảm thì rõ ràng áp lực của chúng ta áp lực về lãi suất áp lực về gì ạ về kinh tế vĩ mô áp lực về tất cả tại vì chúng ta trong năm 2022 áp lực về tỷ giá là cao nhất và khủng khiếp nhất với nền kinh tế chúng ta nên chính phủ chúng ta cần phải bơm một lượng tiền lớn đó là gì ạ ra khi mà chúng ta phải bán hơn 22 tỷ USD để ra thị trường và chúng ta thấy là một lượng tiền lớn được hút vào nhưng nếu thị trường lúc này mà gì ạ tỷ giá vẫn còn đi xuống như này thì chúng ta thấy là chúng ta còn cơ hội rất nhiều cơ hội đúng không nhưng bây giờ chúng ta vào cơ hội cơ hội ở đâu ạ bởi vì chúng ta biết rằng là gì ạ à? rõ ràng cơ hội nó không phải là cho tất cả nên lựa chọn ngành lựa chọn cổ phiếu lựa chọn điểm mua lựa chọn những cái nhóm mà được ưu tiên đó là một phần quan trọng <clears throat> để giúp cho những nhà đầu tư chứng khoán thành công nếu bạn không biết lựa chọn cổ phiếu thì dù thị trường có thể tăng 20 30 phần trăm bạn không bao giờ kiếm được tiền bởi vì bạn nghĩ rằng là gì ạ à? thị trường lên bạn sẽ kiếm được tiền đấy điều đó là điều không thể xảy ra Bây chúng ta hãy quay trở lại, đấy là góc nhìn của USD. Với góc nhìn của đồng USD này thì rõ ràng là gì ạ? À? Cái áp lực về lạm phát, áp lực về tỷ giá, áp lực về mọi thứ nên nền kinh tế vĩ mô của chúng ta có thể không đáng lo ngại. Nhưng có lẽ là gì ạ? À? Khi mà kinh tế thế giới một số nước bị suy thoái, đặc biệt là châu Âu thì việc mà xuất khẩu sang nước ngoài á, nó sẽ gì ạ? À? bị ảnh hưởng. Và khi xuất khẩu bị ảnh hưởng thì những ngành xuất khẩu có thể chúng ta thấy là nó sẽ uh, gặp những cái rủi ro nhất định đặc biệt là gì ạ những cái ngành mà chúng ta uh, có xu hướng là xuất khẩu lớn sang các nước như là châu Âu tuy nhiên đấy là những cái gì mà chúng ta đang dự đoán lạm phát có rất nhiều yếu tố phải tạo ra lạm phát uh, các bạn có thể tìm hiểu từ giá lương thực giá nhà ở giá nguyên liệu đầu vào xăng dầu à, dũng tin chắc là những yếu tố để tạo ra lạm phát thì khả năng gì ạ rõ ràng là chúng ta thấy là một là lương thực bởi vì thực ra là nếu mà châu Âu mà đang ở mức cao thì khó thể là lạm phát châu Âu sẽ đạt đỉnh và khi đạt đỉnh thì lương thực có thể không bị ảnh hưởng lớn thì ở đây chúng ta thấy là xăng dầu khi mà Trung Quốc Trung Quốc là cái nước mà chúng ta đấy là mở cửa nên cái việc mà nhu cầu về xăng dầu có thể diễn ra à, bây giờ chúng ta quay trở lại cái góc nhìn đó là thị trường Việt Nam đây là biểu đồ của chỉ số VN30 ạ à. chúng ta sẽ nhìn vào chỉ số VN30 rõ ràng là cái chỉ số VN50 à, nếu các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái vai vai à? à thường thì gì ạ à? chúng ta có rất nhiều cách mua chẳng hạn các bạn mua cổ phiếu ở cái vùng này là chúng ta gọi là mua sớm thì lên đến vùng này thì có thể chúng ta được khoảng 5 đến 10 phần trăm đấy 5 đến 10 phần trăm thì câu chuyện ở đây là gì ạ rõ ràng là gì ạ chúng ta có thể lướt sóng vở một cái sóng nhỏ nhưng nếu các bạn nhìn thấy ở đây thì theo các bạn chúng ta đã nhìn thấy dòng tiền tham gia vào thị trường không ạ à? ở đây chúng ta hiểu đơn giản này một thị trường tăng thì phải có dòng tiền tăng một thị trường tăng là phải có dòng tiền lớn tham gia vào một thị trường tăng là cần phải gì ạ chúng ta cần phải có số lượng tiền để giúp cho thị trường mới đến mức được nếu không có tiền thì sẽ không đầu tư thành công à, trước khi chúng ta sẽ phân tích để cho các bạn thấy là à, lý do tại sao như Dũng có nói là Dũng có thể biết được cái cổ phiếu đã đỉnh đây các bạn nhỉ các bạn nhìn coi đây là Dũng đã dự báo là cái đồng UD nó giảm đây đấy là dự báo và bây giờ nó về đến đây ạ à. bao nhiêu bạn biết cái dự báo của Dũng lúc mà thời điểm mà nó đang là 1113 113 này đây là cái dự báo và chúng ta cũng cần phải hiểu rõ rằng là có ai cũng thấy rằng là những dự báo này là chúng ta có thể biết trước được như là cổ phiếu gì ạ à? chúng ta thấy là một vài cái cổ phiếu mà Dũng đã dự báo và sau đó nó giảm rất là mạnh và nhiều nhà đầu tư có thể là không biết được tại sao chúng ta lại dự báo được những cổ phiếu như là Novoland này Novoland đấy đây là dự báo chúng ta đây là những dự báo của Dũng đưa ra cái này à, Dũng dự báo nó nó hồi xong nó rơi ạ à? thì đây có phải nó, nó hồi không nó rơi ạ à? các bạn nhìn thấy đây là nó hồi nhá Dũng dự báo là nó hồi xong nó rơi và chúng ta cũng nhìn thấy là những cổ phiếu như là PDR Dũng cũng dự báo là nó rơi ạ à? Dũng dự báo nó rơi ở phía trên này và bây giờ điều gì đang diễn ra điều gì đang diễn ra đây ạ à? và Dũng có thể dự báo chỉ số VN Index ở trên cái vùng đây ạ à? đây là cái dự báo nếu bạn nhìn thấy đây là những dự báo đây là những dự báo thời điểm và Dũng dự báo làm một video này nên chúng ta thấy là đây là dự báo là chúng ta dự báo vậy bây giờ tại sao Dũng lại làm dự báo này để các bạn hiểu rõ rằng là vậy tất cả những dự báo này Dũng dựa vào đâu ạ à? theo các bạn dựa vào đâu để dự báo được những điều này dựa vào đâu ạ à? theo các bạn dựa vào đâu ạ à? âm thì chúng ta gì ạ à? những cái cổ phiếu mà chúng ta bị âm 10 phần trăm Dũng không muốn các bạn gì ạ ờ, tại vì kiến thức chúng ta nền tảng nó khác nhau với Dũng là bốn phần trăm là bán rồi tám phần trăm là bán hết rồi 10 phần trăm thì theo các bạn bán không ạ nhắc đến đây là với quan điểm của Dũng ạ tất cả những cuốn sách mà Dũng đã được đọc nghiên cứu tất cả mọi thứ thì bốn phần trăm bán 10 phần trăm bán bây bây chúng ta sẽ nhìn này bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện câu chuyện ở chu kỳ này nhưng mình có nhớ cái điểm nào không ạ cái thời điểm mà dũng có dự báo ở ai đó có một vài chuyên gia thì báo rằng thị trường ở đây nó sẽ vào một trend tăng nếu các bạn nhìn là ai đó người ta sẽ nói các bạn nên là trend tăng chúng ta quay trở lại câu chuyện tại vì cái việc tại sao chúng ta lại nói câu chuyện này bởi vì nhiều bạn khi không nắm rõ được cái câu chuyện này thì các bạn thấy là mọi thứ đều là tào lao đúng không ạ đúng không đấy thế thì ở đây chúng ta là vì chúng ta nghe ai đó mà chúng ta không biết đúng hay sai chẳng hạn như Dũng có dự báo là thị trường ở đây là đang phân phối vì nó gặp cái đỉnh này gặp cái đỉnh này mà nó không vượt qua được thì nó phân phối là giảm tiếp bao nhiêu bạn đã thấy cái điều này khi mà Dũng chia sẻ ở thời điểm này Dũng có chia sẻ một cái cổ phiếu nào các bạn nhớ không ạ là cổ phiếu này sẽ rơi rất mạnh như cổ phiếu DXG thời điểm này là khi cổ phiếu DXG đây ạ à, tuần này Dũng đã dự báo là nó rơi vậy khi nó rơi như vậy nếu bạn biết điều gì diễn ra nó rơi xuống tít thế này và nhiều nhà tư bị thua lỗ rất là nặng khi mà chúng ta không kịp bán hoặc là không muốn bán vậy ở đây chúng ta hãy học cái cách thì vậy khi mà đầu tư thì chúng ta quan tâm đến cái gì trước ạ à? các bạn quan tâm cái gì trước đây là toàn bộ kiến thức để dũng muốn gửi các bạn quan tâm đi trước ạ à? các bạn quan tâm đến cổ phiếu hay là quan tâm đến gì ạ à? cái gì trước ạ à? chúng ta phải biết quan tâm đến cái điều gì còn bây giờ các bạn thấy là dũng không muốn nói là ở đây là các bạn đang lỗ 10 các bạn này gì ạ à? có nên gì ạ à? đã tỷ trọng hay bán ra hay không thực ra cái lời này thực sự là rất khó với nhà đầu tư à, đây có một bạn thì bạn là gì à? hiện tại thì không nên bán đấy chúng ta thấy là quan điểm rất là khác nhau đấy quan điểm là gì à? không nên bán thì bây giờ theo các bạn là bao nhiêu bán bao không ạ à? comment cả theo bạn là bao nhiêu bán bao nhiêu không ạ à? đấy chúng ta thấy là bao nhiêu bán bao nhiêu không để chúng ta xem rằng là, là thị trường có bao nhiêu các bạn nghĩ là bán bao nhiêu các bạn nghĩ là không nào comment kìa tất cả mọi cái chúng ta phải dẫn thông thiên chứ đừng có nói một cách bừa bãi đúng không tất cả một cái thì bây giờ chúng ta sẽ xem dòng tiền của thị trường đang ở đâu đúng không xem dòng tiền đang ở đâu Dũng có nói rằng là điều gì ạ à? tại vì tôi biết rằng là khi các bạn xem những video của Dũng thì thường nó gì ạ à? nó không vui bởi vì nó không đầu tư dài hạn đúng không đầu tư dài hạn cho các bạn tương lai tuyệt vời thì Hàn Dũng có nói rằng là bây giờ muốn cho các bạn đầu tư dài hạn mà bây giờ chưa rõ là xu hướng như thế nào à, các bạn đầu tư cổ phiếu đầu tư công đi ờ, cổ phiếu đầu tư công rất tuyệt vời đầu tư công có thể tăng rất mạnh vào năm 2023 khi mà chính phủ đầu tư công rất là nhiều đấy chẳng hạn đấy nói một câu chuyện nhỉ đây là Dũng đang nói theo kiểu cách là ờ, các bạn cứ đầu tư đi ném tiền vào sau đó thì nó có giảm hay nó xuống kệ nó bởi vì cuối năm kiểu gì nó lên đấy là cách mà các bạn thấy rằng là nên các bạn mua các bạn bị lỗ thì các bạn vẫn kỳ vọng cái hy vọng và cuối cùng thì à, tuyệt vọng bao nhiêu bạn đã từng như vậy tức là khi mà chúng ta không biết rằng là cổ phiếu đấy nó tốt hay xấu các bạn đầu tư công là tốt sau đó cứ mua vào sau đó thì à, thành dẫn đến tuyệt vọng vì cổ phiếu giảm nên thiếu thiếu hiểu biết thiếu nắm rõ được chu kỳ nắm rõ được thời điểm mua đấy là nguyên nhân dẫn đến chúng ta thất bại câu chuyện đây đó là gì ạ vậy chúng ta cần phải biết tiền nó đang ở đâu thế bây giờ chúng ta nhìn này đặt câu hỏi là tiền nó phải vào đây khối lượng lớn đúng không ạ à? bao nhiêu bạn đấy là nếu thị trường tăng khối lượng lớn tham gia ở đây ạ à? Dũng biết rằng là trong cái vùng này vẫn có những cổ phiếu kiếm được tiền nha vẫn kiếm được lợi nhuận nhưng nếu các bạn thấy là nếu mà tiền Dũng đang nói ở đây với dòng tiền lớn với nhà đầu tư ở đây nó có hai quan điểm nhá Dũng muốn chia sẻ kiến thức này cho các nhà đầu tư có không có nhiều kiến thức và nhà đầu tư có dòng tiền lớn thỉnh thoảng có một vài bạn có thể lướt sóng với số tiền nhỏ được nhưng các bạn ở đấy rằng là thường lỗ các bạn không bán và lãi các bạn mới bán nên có thể các bạn bị lỗ nhiều hơn thế thì câu chuyện ở đây là nếu ở thời điểm này theo các bạn dòng tiền lớn tham gia vào được không dòng tiền lớn bởi vì như này vậy chúng ta phải phân tích các bạn nhìn này nếu có quá trình giảm là những phân phối liên tục đây là những phân phối liên tục và phân phối liên tục thì nó giảm và nó giảm về đây với quá trình này nó nó kéo lên tức là quá trình kéo lên nếu chúng ta gọi đây là phiên phân phối gọi là phân phối rừng khối lượng lớn hơn nếu chúng ta gọi là phiên phân phối này phiên phối chính thức khối lượng lớn phiên này cũng là một phiên gọi là phân phối bởi vì đầu phiên nó tăng cuối phiên nó giảm vậy nếu mà phân phối liên tục như này thì cái xác suất để nó lên có thể nó lên nhé các bạn nhé có thể nó lên nhưng cái cơ hội lên nó rất là thấp bởi vì chúng ta cần phải khối lượng lớn giá tăng mạnh ở đây nên khối lượng lớn giá tăng mạnh đây đấy là điều rất là khó xảy ra với chúng ta khi mà rõ ràng áp lực ở phía trên này rất là lớn nên bạn có thể đầu tư một vài cái cổ phiếu kiếm một lợi nhỏ có thể là trong vùng này không sao cả nhưng nó vẫn có những rủi ro nhất định chúng ta lấy một vài các cổ phiếu xem là rủi ro như thế nào chẳng hạn như là các bạn nhìn thấy được cổ phiếu này này đây à, cũng có nhìn đấy là khi các bạn nhìn thấy là cái phía trên áp lực rất lớn vậy nếu mà kéo lên thì liệu nó có lên được nữa không bởi vì phía trên khối lượng rất là lớn vậy nó có đi được không ạ à? nó có lên được không ạ à? nó lên được không thế thì câu chuyện ở đây là nó không lên được bởi vì cản lớn còn nó lên là lên được một chút nhỉ các bạn có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu các bạn có thể cho là tích cực đi ạ ở hòa phát đi ví dụ như thế hpg đi ạ à. xem nó tích cực hay không rõ ràng là gì ạ à? nó lên vượt đỉnh không? hôm trước nó có khối lượng lớn như này nó không vượt đỉnh được vậy khối lượng lớn như này như này nó vượt đỉnh được không ạ theo các bạn vượt đỉnh được không ạ vậy nếu mà nó một cái nền tích lũy ngắn nền tích lũy ngắn thì nó không đi được xa các bạn nhá nền tích lũy ngắn không đi được xa vậy để cái quá trình này đi được xa bạn nhớ nhá vậy quá trình này nhớ này quá trình này khi mà một cổ phiếu đi lên khối lượng có xu hướng giảm dần thì rõ ràng là gì ạ rõ ràng là gì ạ vượt qua đỉnh nó rất là rủi ro tại vì các bạn nhớ rằng là chúng ta mua ở đây sau đó lỗ ở đây mới lên ở đây một tí nhưng nó chỉ cần một giảm một phiên là chúng ta mất hết cái quan trọng là gì ạ các bạn bảo bây giờ tôi không mua thì bao giờ mua khi các bạn nhớ là thời điểm Dũng có chia sẻ là mua cổ phiếu này là mua ở đây ạ à. đây là điểm mà Dũng đó chia sẻ mua tại sao chúng ta một là các bạn mua khi mà cổ phiếu tích lũy rất là tốt đúng không hai là các bạn mua khi nó chắc chắn như này nền đẹp chắc chắn này ba là các bạn mua ở đây mua thêm ở đây không sao cả đấy là cách các bạn mua vào nó an toàn còn nếu các bạn mua trong cái việc mà nó cái tích lũy này nó không ổn định thì chúng ta sẽ có những rủi ro nhất định đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy ạ à. chúng ta xem còn điều gì nữa à? hay là chúng ta coi có thể quay trở lại phái sinh đi phái sinh thì rõ ràng là gì ạ à? chúng ta thấy là đây là một phiên giảm cũng phiên này là đầu phiên tăng cuối phiên giảm nếu chúng ta nhìn vào khung một giờ chúng ta nhìn thấy ạ đây là khung một giờ với cái xác suất đây là chúng ta gọi là vượt đỉnh đó là cái quá trình vượt đỉnh đấy cái đỉnh ở đây ạ à. khi mà vượt đỉnh này thì rõ ràng cản phía trên này là rất là lớn và đây là cái đỉnh đấy thế cái đỉnh này để vượt thì nó đang vượt và nó đang thường thì nó có thể nó hồi nhá thường có thể nó hồi trước khi giảm tiếp nha trước khi giảm tiếp nên các bạn thấy là nếu bình thường các bạn đầu tư phái sinh thì thực sự là phiên này nó rất là đơn giản nếu các bạn nào học các bạn đây cây trả các bạn nhìn phái sinh ạ bạn nhìn phái sinh đây là biểu đồ trên thì ạ à, khi mà cái quá trình mà nó kéo lên đấy, vẫn lãi nhưng rõ ràng là khối lượng thấp kéo lên khối lượng thấp thế thì câu chuyện ở đây là nếu các bạn nhìn này vẫn đỉnh này đây là đỉnh cuối sạn buổi sáng nó kéo lên thì cái lần sau nó kéo lên khối lượng thấp thì các bạn sọt ở đây đấy các bạn sọt ở đây thì rõ ràng là gì ạ nó ok hôm nay chúng có có nói một cái bạn nào đó bạn có sọt nhưng cuối cùng là bạn sọt sớm quá tức là thường thì chúng ta sọt sớm quá sọt ở đây thường chúng bị lỗ và chúng ta phải đợi tất cả những cái quá trình này bao giờ nó tạo ra cái đỉnh thì chúng ta sọt đấy là cái góc chỉ góc độ như vậy thì các bạn biết rằng là nếu giả sử bây giờ cái, cái phái sinh này đang gặp ở đây chẳng thế thì cái xu hướng nó hồi lên trước khi nó giảm tiếp vì vùng cản này lớn cái cản này rất là lớn nên chúng ta thấy là rõ ràng là gì ạ à? nó lên buổi sáng lên rất mạnh nhưng thực tế là sau khi chiều nó lại không lên được bao nhiêu cả nên khi mà chúng ta gặp chúng ta đầu tư thì rõ ràng chúng ta bất lợi đúng không ạ các bạn thấy bất lợi không ạ rõ ràng là bây giờ cổ phiếu chúng ta là đầu tư nhưng cuối cùng là gì ạ nó không mang lại lợi nhuận chúng ta và chúng ta cảm giác là rất bất lợi trong quá trình đầu tư thực tế là dũng có một vài các cổ phiếu khả năng là ok chẳng hạn dũng lấy một cái ví dụ nha lấy một ví dụ để các bạn ở đây là một ví dụ thôi các bạn đừng có tin nhá đừng mua dũng lấy một ví dụ thôi <coughs> chẳng hạn bây thị trường nó giảm rất là sâu <coughs> chẳng hạn thế thế thì câu chuyện đây là nếu cái cổ phiếu này nó tạo ra cái nền đây là nền thế thì cái nền này có một dấu ấn khối lượng lớn vậy đây khối lượng nó ít quá vậy trong trường hợp nó tăng lên thị trường giảm mà nó tăng lên khối lượng lớn các bạn mua không nếu giả sử như là đây là những cái dấu ấn về khối lượng dòng tiền tham gia vào nó đã rũ nó siết chặt có dòng tiền lớn đây chúng ta gọi là dòng tiền đấy và bây giờ nó rút bỏ thì dòng tiền lớn tham gia vào đây tức là rút bỏ thì đây có thể chúng ta gọi là một cái gì ạ nếu thị trường giảm nhé đấy. thế thì rõ ràng là gì ạ ở phía trên này là chúng ta thấy là nó đang gọi là phân phối các bạn nhìn này phân phối đây là phân phối nên cái phân phối như này thì Dũng thấy là nó không an toàn đấy thế thì cổ phiếu là gọi là bao cung đúng rồi bao cung thì khi mà cổ phiếu bao cung ở phần dưới này thì các bạn thấy rằng là nó nó không đáng ngại nếu trong trường hợp khối lượng nó lớn tại vì cái việc mà nó đang siết chặt thì nó kéo lên đây để nó phân phối nốt nhá kéo lên này phân phối nốt nhưng đây là cái góc độ như vậy thì câu chuyện đấy là khi mà chúng ta mua ở cái vùng này chúng ta lấy ví dụ ạ thì chúng ta đừng có mua vội nó test lại nếu xác nhận lượng lớn các bạn mua đấy thì uh, thông thường thì các bạn uh, sẽ lựa chọn như vậy uh, cái củ đây là cái, cái, cái đây cũng là phân phối này đây là khối lượng lớn này khối lượng lớn tiếp thì rõ ràng đầu phiên tăng cuối phiên giảm thì cái việc để vượt qua cái cản này đó là một cái thách thức rất là lớn với chúng ta nên rõ ràng là cái điểm này chúng ta hãy gì ạ cân nhắc đây hay là cái như này nhá các bạn như này cho các bạn nhìn thấy cái góc độ như này theo các bạn đây là gì ạ quá trình gì quá trình này quá trình gì ạ hello quá trình này quá trình gì ạ quá trình nhá quá trình này quá trình gì ạ quá trình là quá trình tăng đúng không bao nhiêu bạn nhìn thấy quá trình là quá trình tăng comment số 1 ạ tức là cái quá trình phái sinh này lên này đấy sau cao hơn này tăng comment số 1 comment các bạn comment đi ạ Dũng sẽ chỉ cho các bạn cái bí mật ở đây nếu mà nhìn thấy ở đây là sao ạ khối lượng giảm đấy khối lượng giảm thì sao khối lượng giảm thì khi mà nó tăng khối lượng giảm thì làm sao tăng mà khối lượng giảm thì sao thì nó không tích cực tại vì gì ạ thì nó nó không không ok đấy các bạn nhớ nhá tăng mà khối lượng giảm thì nó không ok nên chúng ta cần phải lưu ý những cái cái điều này nha lưu ý đây là chúng ta gọi là đang phái sinh đấy, một vài cổ phiếu à, đây là cổ phiếu vix nhá cổ phiếu này bao cung này chẳng thế thế thì đây nhá giả sử nếu giả sử như là cổ phiếu vix này khi nó giảm đến vùng này đấy, lên đây nó test lại thì chẳng hạn như cổ phiếu này nó bứt phá thì các bạn mua được không cổ phiếu này bứt phá mua được không đây chúng ta gọi là lướt sóng ngắn này nếu cổ phiếu này vích này vích thì hiện tại nó sẽ tích lũy ở đây thôi nó chưa lên được ngay đâu ạ à, dòng tiền lớn tham gia ở đây tích lũy là thực ra dòng tiền này không phải dòng tiền lớn đâu dòng tiền của gì ạ à? bán thỏa thuận thôi đấy thì chúng ta thấy là nó kéo lên thì chúng ta gọi là khi nó gặp cái vùng hỗ trợ này và đó thì chúng ta có thể đấy gọi là chúng ta gọi là lướt sóng ngắn còn cổ phiếu mà nó lên được đây nếu các bạn biết là cổ phiếu này lên lên được thì Dũng sẽ mua nó như này đấy đây các nhìn nó không lên này mua đây đây mua sớm mua tiếp ở đây mua tiếp ở đây tiếp tục mua đâu ạ tích lũy mua tiếp ở đây đấy sau khi nó chạy nó rút bán chạy nó rút bán bán xong nếu cổ phiếu này nó rũ bỏ tái chúng đi mua nó quay lại đấy, quay trở lại mua Đấy là cách mà, mà mua cổ phiếu như vậy à, làm sao để nhận biết bao cung thì các bạn có muốn là Dũng sẽ làm một video lại để phân tích bó cung không ạ sâu hơn đúng không ạ lý do tại sao bó cung được không nếu bạn nào muốn thì comment tôi muốn tôi muốn nói chung là gì ạ à? bây giờ chia sẻ cho các bạn về kia về cổ phiếu thì lúc này Dũng ờ, thấy là nó không ờ, ok lắm Đấy, nó không ok lắm nên nếu bây giờ có chia sẻ thì nó đây chúng ta thấy đây cho một bạn nữa ở đây khối lượng lớn nhá bây giờ khối lượng lớn mà bây khối lượng này lớn hay nhỏ theo các bạn là cổ, cổ phiếu này tốt tích cực hay không tích cực đó tự nhiên nó kéo lên này gặp đỉnh này khối lượng lớn này không lên được vậy nếu mà bên nó kéo lên khối lượng lớn nữa ở đây thì rõ ràng là như này nó không không không không an toàn không an toàn cổ phiếu trước khi nó lên nó siết chặt Đấy, trước khi lên này bạn nhìn nhá trước khi lên siết chặt Đấy, khối lượng thấp lên mũi này nó ok mà đấy, trước khi lên nó bao giờ nó siết chặt này khối lượng thấp này đấy. nó mới mua được đấy. DCC đây các bạn nhìn thấy đây nhá trước khi lên nó siết chặt này đấy. nó rút bỏ siết chặt chúng nó lên làm sao mà nó lên được cổ phiếu này thì các bạn mua ở đây ok nhá mua ở đây ok nhưng vùng này thì Dũng sẽ không khuyến nghị thêm đấy cổ phiếu này KSB hạn dạ, thế cổ phiếu này nó đang trong quá trình tà nó lên nha anh nhá nó sẽ tà chính gì này các bạn nếu giả sử như cổ phiếu này sau này ta lái hữu đi đây chúng ta sẽ mua tiếp còn bây giờ không mua nữa Đấy, còn một vài cổ phiếu như là PLC chẳng thế đấy là những cái cổ phiếu các bạn để ý là đây là cổ phiếu đầu tư công và nó sẽ còn tán quỹ chúng ta sẽ tính sau được không ạ hay là VCG nó là những cổ phiếu đầu tư công thì trong cái vùng này nếu mà nó thành công thì nó phải tái tích lũy trên vùng này các bạn nhé nó tái tích lũy trên đường này thì các bạn nó là tuyệt vời này tái tích lũy trên cái vùng này thì tuyệt vời nhá đợi thêm thời gian nữa bạn ok chưa hay là chúng ta xem là một vài cổ phiếu như là SHB SHB thì xấu đây này lên không lên được xấu nha đấy phía trên này cả lớn đơn giản rồi ờ, chúng ta lưu ý ạ VCI VCI Đấy, BCI là nó không xấu này phân phối phía trên này thì hồi như này khối lượng như này không ổn ok đấy còn uh, cái cổ phiếu này thì không nói thì dũng cũng sẽ không đầu tư nha nó nó tốt dũng không đầu tư bởi vì cổ phiếu này là cổ phiếu nó là một chu kỳ giảm rất mạnh này đấy, nó giảm sâu hơn nó gãy cái đường gì ạ à? SMA 52 tuần thì thôi không được từ nữa thì giao lưu với chúng ta như vậy thôi thì ở đây chúng ta thấy là dũng không muốn là để chúng ta đầu tư theo kiểu như là rủi ro mà chúng ta cần phải gì à, ạ? đầu tư nó chắc chắn à, cái cổ phiếu này cần tích lũy OCG tích lũy SHS chắc là cũng không lên được S cũng không lên được đâu bởi vì cổ phiếu này nó đang cản cái trên này thôi à, chúng ta sẽ gì ạ à, có lẽ là Dũng sẽ làm video à, tích lũy phân phối những cổ phiếu này cũng không lên được về cơ bản đấy vậy nên ở đây chúng thấy có một điều đây này khi mà nói lại thì chúng ta thấy là số đông nó phải đến à, trên 85% các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam là không biết thế nào là tích lũy không biết thế nào là tích lũy phân phối bao nhiêu bạn tin vào điều này comment là tin ạ tức là không biết thế nào là tích lũy không biết thế nào phân phối nên thực tế là gì ạ cứ nghĩ cổ phiếu tốt nhưng cổ phiếu tốt thì nó lại gì ạ cổ phiếu tốt mà nó đang phân phối thì phải bán ra chứ nếu anh chị em là tin vào cái điều này comment là tin ạ tức là dũng thấy là phần lớn luôn nghe các kể cả các chuyên gia luôn ạ nhiều người là không không không biết thế nào phân phối tại vì rõ ràng là gì ạ cổ phiếu đang thị trường đang phân phối hoặc là lại bảo làm ra tích lũy thế thì câu chuyện là là nhà đầu tư bị mất tiền là đương nhiên rồi ạ đương nhiên này nếu bây giờ chúng ta biết tích lũy phân phối thì chúng ta gì ạ đầu tư phái sinh là chúng ta ngon này chán hết đầu tư phái sinh là chúng ta cũng ngon rồi nên khi mà hỏi thì dũng không biết nào nhưng đây là sự thật là gì ạ một khi mà thị trường nó đang ở đỉnh thì cũng có nhiều người là nó đang phân phối là đang tích lũy đấy thì trước khi kết thúc của phần này thì để cho cho mọi người không ai cũng biết về tích lũy thì Dung sẽ gì ạ à? phân sẽ có một cái video về tích lũy phân phối được không ạ hello để mọi người có thể đầu tư được nha đấy cái này số này đông lắm thực ra là nói 85 phần trăm là, là ít đấy nó phải đến, đến ờ, uh, hơn 90 phần trăm đây cổ phiếu này nha bạn thấy này đây là cổ phiếu bình thường là cổ phiếu đẹp này đây là khối u này, này thì nó lên đây nhá đây là cái cả này các bạn nhá cả nó lên khối lượng lớn hiểu không ạ lên khối lượng lớn nhìn chưa thì nó ăn hết cái vùng này mà nếu mà nó, nó siết chặt ở đây sao siết chặt đây là sao thì mua đấy nó lên đây nó nó tái tích lũy ở đây vì gặp cái vùng này nó phải phân phối cái ông này bán ở đây nó tích lũy tích lũy mua thế đấy đấy là cái cách mà các bạn thấy phân phối giúp không mua nhưng tái tích lũy thì sẽ mua đấy thì còn một cái phần nữa thì trong đợt này Dũng có ra một cái chương trình đó là mua sớm nhưng các bạn yên tâm là gì ạ Dũng sẽ chia sẻ public cho chúng ta để tránh tình trạng là các bạn mà là và suốt ngày bán khoa học thì tất cả những chương trình Dũng đào tạo Dũng sẽ public cho chúng ta một phần để các bạn học được các bạn nhưng các bạn học được các bạn đầu tư được đấy không phải là mang tính nhất rằng là những cái khóa học nó không có nó mang tính tào lao thì từ giờ đến tết nha mỗi ngày dũng sẽ cố gắng là gì ạ trong dịp tết này có hai video kiến thức truyền cảm hứng để giúp các bạn hiểu rõ về đầu tư biết các bạn mua bán như thế nào cho tốt nhất lần nữa xin cảm ơn và cảm ơn các bạn à, tối mai tối mai chúng có một chương trình là hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạn đây chương trình hoàn toàn miễn phí bạn vào đầu tư thì bạn sẽ nắm rõ được một là gì ạ à? xem là tiềm năng của thị trường trong thời gian tới như nào nắm rõ được tiềm năng chẳng hạn như tiềm năng là chúng ta thấy là khi mà chúng ta vào mới nổi thì chu kỳ chúng ta rất là lớn mà chúng ta nắm rõ được tiềm năng của thị trường mới nổi thì đấy là một trong những cái mà chúng ta cần phải phải gì ạ phải lưu ý trong thời gian tới cái thứ hai là chúng ta nắm rõ được xu hướng nếu bạn nắm rõ xu hướng thì đầu tư kiểu gì thành công thứ ba bạn nắm rõ được gì? chu kỳ chu kỳ và khi bạn nắm rõ chu kỳ thì kết kết thúc chu kỳ là phải thoát ra tiếp theo là bạn nắm rõ được gì ạ cái thời điểm tham gia mua vào bạn nắm rõ được thế nào là tích lũy thế nào là phân phối tất cả điều này nó sẽ giúp cho bạn tự có kế hoạch để đầu tư tốt hơn một lần nữa xin cảm ơn và chúc bạn đầu tư thành công đúng rồi tuyệt tuyệt vời phải có hệ thống đầu tư chứ không có đầu tư thì không bao thành công được nên bạn có học ai hay là tự học thì bạn vẫn là có hệ thống đầu tư ok thì đây là các bạn có thể đăng ký đây là chương trình hoàn toàn miễn phí các bạn giúp các bạn à, có những kiến thức nền tảng trong quá trình đầu tư xin cảm ơn